Cháu ơi, gần nhiều năm rồi bà chưa bao giờ tham gia chương trình này bao giờ cả, nhìn này. Đây chính là chương trình đại hội âm nhạc Netflix cực kỳ chất mà bà nghe FC đấy, mọi người sẽ thích cho mà xem. Bà cũng ủng hộ các cháu với những tiếng cười sảng khoái, hấp dẫn. Ngoài ra chương trình này được đầu tư đẹp, trình bày công phu và nhiều hơn nữa. Và đặc biệt bà sẽ có quà đấy. Các cháu nhớ nhé, bà sẽ làm MC và giám khảo cho mà xem. Vâng, chắc chắn là... Đến với đại hội âm nhạc Netflix đến Netflix and Music, thì nhà tài trợ chính của show diễn này đó là nhãn hàng dầu ăn Mason đến có Mason đến nấu mề ngày của hãng Mason CNV và Winmer CNV thưa quý vị và mọi người. Xin cảm ơn Mason. Và nhà tài trợ bạc của đại hội âm nhạc này là nước tăng lực Hồ Văn mới, uống đi cho khỏe, đồng thời phốt ép ra si thế hệ mới đến làm chủ cuộc sống theo cách riêng của bạn. Hơn thế nữa có nhãn hàng dầu sĩ tơ dàn đến hơn cả dầu nhớt, đó là tinh hoa của một công nghệ. Hãy nhớ ủng hộ cho các hãng này nhé. Và sẽ có rất... Mình đi đâu đấy? Lên núi! Mình uống đi cho khỏe. Mình đi đâu đấy? Lên ờ, nóc nha Mình uống đi cho khỏe Giới thiệu nước tăng lực hổ vàng mới Có hương khóm tươi chín, giàu vitamin Giúp bạn khỏe hơn trước khi bắt tay vào công việc Giờ mình còn đi đâu đấy? Lên giường ngủ Mình uống đi cho khỏe Vậy mình cũng uống đi cho khỏe Nước tăng lực ổ vàng mới Uống đi cho khỏe Làm chủ cuộc sống theo cách riêng của bạn Với công nghệ đột phá và không gian nội thất tiện nghi Rộng rãi cho cả gia đình Ford Everest thế hệ mới Sẽ thế nào nếu động cơ của bạn được bảo vệ liên tục với sức mạnh nam châm? Astro Magnatech với công nghệ Dual Lock bám dính nhì nam châm và liên kết với nhau hình thành màng dầu mạnh mẽ bảo vệ động cơ. Castro Magnetech bảo vệ liên tục ngay từ khi khởi động. Và cũng sẽ rất nhiều nhà tài trợ khác nữa. Đừng quên ủng hộ cho mọi người nhé. Xin cảm ơn. Và sau đây là phần trình diễn của đen Denver qua bài ăn cứt heo không em. Xin mời quý vị ăn cất heo không em Anh sẽ mua cho em ba bốn cục cất heo ăn cắt heo không em Anh sẽ mua cho em năm sáu cái cắt heo ăn cất heo không em Anh sẽ mua cho em năm sáu cục cất luôn ăn cất trầu không em Anh sẽ lụm cho em năm sáu cục cất trầu. Con cần chương trình Đại hội âm nhạc Netflix Netflix and Music 2023 Hân hạnh nhận sự tài trợ của Dầu ăn gạo Cất Mang lại nguồn dưỡng chất quý giá từ thiên nhiên cho sức khỏe gia đình bạn